Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất, có một bạn gửi về, bạn này không nói tên. Kính bạch trên Thầy, hiện tại con không phải là Phật tử của chùa, con có một người em gái sống ở Nhật đang tu học theo Thầy và chùa Ba Vàng. Tức là bạn này là có em gái đang à, ở Nhật, nhưng mà em gái này là đang tu học theo chùa mình, tức là Phật tử trong đạo tràng xa xứ Nhật Bản. Con rất tha thiết mong rằng câu hỏi của con sẽ được Thầy giải đáp qua video để bố con có thể nghe được câu trả lời của Thầy. Kính thưa Thầy, bà nội con mất năm nay đã được 4 năm rưỡi rồi. Bố con nay đã 74 tuổi, anh trai cả con năm nay 49 tuổi. Con là con trai út, năm nay cũng 46 tuổi. Gia đình con muốn được sang cát cho bà nội con dạy vào khoảng cuối năm nay nhưng lại sợ Kim Lâu 1368. Và bố con cũng không yên tâm về việc này. Nhưng bố con năm nay cũng đã ốm yếu, sợ rằng càng để thì bố con càng lo. Vì bố con ốm yếu, sợ không cho bà con dạy được. Con kính bạch Thầy, con muốn hỏi rằng liệu gia đình nhà con có thể cho bà nội con dạy được không ạ? À? Có sợ 1368 Kim Lâu như người ta thường nói không ạ? À? Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. À. à, đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa? Câu hỏi này là bạn hỏi về cái chuyện mà à, sang cát có sợ kim lâu hay không? Thì bạn sợ kim lâu là vì là à, à, năm nay là bạn ấy là 46 tuổi, thế rồi là à, anh trai thì lại 49 tuổi à, sợ là năm sung tháng hạn và 46 thì sợ là kim lâu Đấy, ở ngoài người ta có cái cách tính 1368, cái đuôi, đuôi cái tuổi của mình là rơi vào số 1, số 3, số 6, số 8 thì họ gọi là kim lâu. wow <laughs> Đó, họ tính như thế. Thế thì kim lâu thì nó sẽ xảy ra cái nọ cái kia. À, họ lo. Thế thì bạn này bạn hỏi mà bà nội của bạn ấy là mất được 4 năm rồi rưỡi rồi. Bố thì 74 tuổi, già yếu, bệnh hoạn cho nên là bạn ấy rất là lo thế nhưng bố bạn chính vì cái quan niệm kim lâu cho bố bạn rất sợ không dám nghe không thế bạn hỏi và mong à, thầy trả lời để cho ở nhà bố bạn có thể nghe được ừ, và bố yên tâm thế thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng như thế này trước hết thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái tục mà cải táng sang cát đã vì đây là cái chuyện nó liên quan đến cải táng sang cát Thế thì cái việc cải táng á, hay mình cũng gọi là sang cát, là bốc mộ hay gọi là tắm cho người mất hay là dạy, bạn này bạn gọi là dạy hay là đổi tiểu, thay áo, thay nhà cho các phong linh. không? Cái từ nó rất là phong phú, đại chúng ta Nào là đổi tiểu, nào là sang cát, nào là bốc mộ, nào là thay áo, nào là tắm rửa cho người mất, nào là thay nhà. Ừ nào là dạy <laughs> này chúng thấy nhiều không một cái việc cái thôi mà có rất nhiều cái tên gọi tùy theo từng vùng từng địa phương thế thì đây là một cái tập tục của người dân Việt Nam và một số các nước Á Đông và nguồn gốc của nó thì nó có mấy cái cái mấy cái nguồn gốc như thế này thứ nhất ý, là cái phong tục cải táng á, nó khởi nguồn ở, ở Bắc Bộ mình khi mà mà Việt Nam á, thuộc ờ, cái cái thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ và lúc ấy thì các vị quan lại thương lái của Trung Quốc á, khi họ sang Việt Nam buôn bán rồi sau đó có những người họ chết ở Việt Nam và phải chôn ở Việt Nam. Rồi sau này thì gia đình họ có nhu cầu bốc cái thi hài đấy chuyển về bên Trung Quốc. Đó. Thì chính cái việc mà cứ thỉnh thoảng họ lại bốc những cái thi hài lên mang về bên kia lâu ngày nó thành ra một cái tập tục mà thành cái tục và à, một cái yếu tố về địa lý nữa là đồng bằng bắc bộ chúng ta thì mưa nhiều, ngập lụt nhiều. Cho nên mồ mả ngày xưa cứ chôn ở đồng ở ruộng đó, không? thì có khi là qua một cái vùng ờ, một cái kỳ nó mưa lũ nó ngập hết rồi, rồi có khi là mộ nó sụt lún, quan tài trong đấy nó cũng sập, nhất là cái tấm ván thiên nó sập xuống thì mọi người cũng lo. Thế rồi ờ, nhiều thứ nó xảy ra, vào nó nất mất cả mộ phù sa nó bồi đắp lên cho nên nhiều khi cũng phải đào lên để di chuyển đi chỗ khác đó như vậy á, cho nên là nó mới hình thành ra cái tục là bốc mộ ừ, cái tục bốc mộ nó bắt đầu từ đó chứ dân mình thì họ vẫn nặng về cái cái việc cái cái mồ mả ừ, dân mình thì quan niệm gọi là à, giàu về mồ về mả ai có giàu về cả nồi cơm không? Đấy, các cụ người ta có câu đấy giàu về mồ về mả chứ ai giàu về cả nồi cơm không phải nồi cơm to đầy mà đã gọi là giàu tôi giàu là về mồ mả ông bà tiên tổ nhà tôi được táng vào cái chỗ tốt đẹp không? xây cho cái mồ cái mả đẹp đấy mới là giàu ra nghĩa trang mà thấy nhà tôi mồ ông bà mồ cha mẹ đẹp <laughs> đấy là giàu đấy chứ còn không phải mâm cao cỗ đầy mâm cơm cho đầy mà đã gọi là nhà anh giàu đâu nhà anh anh mâm ờ, cơm cho đầy nhưng mà mồ bố mẹ anh mồ mả bố mẹ anh để cho nó, nó hoang tàn nữa thì anh chưa gọi là giàu đấy dân mình có quan điểm như thế đấy. Thế thì từ cái đó mà dân Việt Nam mình thì rất là trọng về cái ngôi mộ thưa đại chúng, à, cho nên mới có những cái tục như là cái tục gọi là tảo mộ, thanh minh tảo mộ đấy. À, thế rồi là đối với tiên tổ thì có lễ dỗ rồi có cái Tết thì cũng mời tiên tổ ra mộ, mời tiên tổ về ăn Tết, ăn lễ với các con, các cháu. Thì cái đó cũng là một cái văn hóa. Mà Thầy nghĩ cái văn hóa là nhớ cội, nhớ nguồn thì nó rất tốt thôi. À, nhớ ờ, về nguồn cội, nhớ về người sinh thành dưỡng dục ra mình cái đó là cái văn hóa tốt mình nên duy trì thế nhưng mà còn những cái nào thuộc tập tục thì chúng ta cũng, cũng sẵn sàng chúng ta phải trừ bỏ mà và một cái tập tục nữa để hình thành cái, cái tục cải táng ấy, đó là do khi nhà mình nghèo cha mẹ mất không có tiền no liệu thì tạm chôn cất và mua cái quan tài nó cũng rất là tạm bợ thôi lúc ấy nhiều khi chết nó việc nó rất gấp rồi cho nên các phật tử thấy ngày xưa cách đây mấy chục năm thôi thầy vẫn đi nhiều làng ấy là vẫn có rất nhiều nhà là treo cái quan tài ở đầu đầu hồi nhà trong nhà mà có mấy cụ già là nhà nào cũng có khi treo một hai cỗ quan tài ở sẵn đầu nhà ấy, gác ở đấy vì chúng ta biết để lo được một cái quan tài nó cũng không, không phải dễ đối với cái người ở nhà quê và có khi nó là chỉ một triệu bạc thôi nhưng đối với nhà quê là cả vấn đề và ăn bữa nay lo bữa mai không dễ gì cho nên ấy, khi có tiền là phải sắm ngay một cỗ quan tài cất vào đấy để phòng khi mình chết là có ngay <laughs> đó thì, thì nó khó thế cho nên có nhiều nhà khó khăn thì họ không có cái điều kiện để sắm quan tài trước cho nên nếu bố mẹ chết cái là thôi đóng tạm cái gỗ nào đấy gỗ tạp thôi không? À, gỗ thông gỗ thiếc gỗ bạch đàn đóng làm cái quan tài cho nên nó không chắc chắn cho nên khi chết bố mẹ chôn bằng cái, cái gỗ đấy thì vài năm thì cái quan tài nó sẽ mục nát ngay và nó sẽ sập xuống đất nó đè xuống đó ảnh hưởng đến cái thi hài đấy là cái lý do thứ nhất do cái hoàn cảnh khó khăn mà à, gọi là phải làm cái tang lễ nó vội vàng không thể có cái quan tài tốt đẹp cho người thân ờ, cho nên là chỉ vài năm là cái quan tài nó hỏng cho nên cái đấy là một lý do để sau này người ta phải bới mộ <laughs> lên và di chuyển hoặc làm lại đấy là cái lý do thứ hai là vì cái chỗ đất đó mình chôn á, nó có thể bị mối, bị kiến, bị nước lụt, và bị đất bồi, linh tinh. Ừ, những cái thứ nó ảnh hưởng đến cái mộ mà cũng là cái lý do để cho người ta phải đào mộ lên, người ta di chuyển đi. Thứ ba wow, là nhiều khi lại vì mấy ông thầy địa lý, ông đến ông soi, ông xem, ông ngắm, wow. ông ấy rồi là ông thấy trong nhà có chuyện nọ, chuyện kia xảy ra, gia đình thì gia đạo thì là ờ, gọi là lăng loàn các thứ Ờ, loạn luân rồi con cái thì ờ, tán thất mà vợ chồng thì chia ly ờ, con cái hư hỏng vân vân thế là mấy ông thầy ông ấy đến ông phán ông bảo thế này là nhà động mộ rồi <laughs> cho nên là phải, phải di chuyển mộ đó ừ, đấy rồi bốn nữa là có những người thì muốn cầu công danh à, cầu những cái sự tài lộc cho nên là lại nhờ mấy thầy địa lý người ta bảo là cái chỗ đất này là tốt này mang mộ mang bố mang mẹ đến chỗ này mà táng thế là lại đào mộ lên mang một chỗ này táng đấy thì đấy cũng là những cái lý do mà khiến cho người ta cứ phải bốc mộ di chuyển thành dần dần nó thành cái tục bốc mộ mà thành cái, cái tục cải táng là như vậy đó thế thì kính thưa đại chúng cái tục cải táng sang cát bốc mộ này thì nó là cái tục rất lâu đời rồi mình cũng nói thực là cũng không biết là nó chính xác từ năm nào nhưng mà nó vẫn thể hiện cái tâm của người sống với người thân đã mất và họ và với một cái niềm tin là khi mà mình sang cát như vậy ấy, thì người người đã mất rồi sẽ tốt hơn vui hơn được sang cái nhà mới đàng hoàng hơn nghe không đó thế đấy là cái tâm lý đó thế thì nó hình thành nên cái tục đấy chúng ta đang tìm hiểu là cái, cái tục mà cải táng nó xuất phát từ đâu từ những cái nguyên do nào thì đấy nó có mấy cái lý do như vậy thế thì bây giờ họ lại còn thắc mắc vậy thì khi nào thì sẽ cải táng cái vấn đề là thời gian cải táng là từ khi người ta mất đến khi nào đấy thầy đang nói là cái cái tập tục hiện nay ở thế gian chúng ta mà thì cái chuyện bốc mộ thì nó thành cái tục rồi à, hầu như nhà nào cũng bốc Ừ, nhưng bây giờ bốc vào thời điểm nào, 3 năm hay 5 năm hay 4 năm là vấn đề. Đó, thế thì thường theo cái truyền thống chúng ta thường là 3 năm thì là cải táng. Mà. Thì cũng đúng thường với cái một cái đất mà nó tương đối là ẩm ướt ấy, thì 3 năm là thân thể một người cơ bản là các cái thịt nó nó đã phân hủy hết rồi, còn xương thôi. Thế còn những cái vùng đất khô quá thì có thể là lâu hơn những vùng đất hoàn toàn là cát khô thì có khi 5 năm chưa phân hủy. À, nhưng mà thường như đồng bằng Bắc Bộ chúng ta thì 3 năm là thông thường à, là cái thịt nó phân hủy và cũng là cái thời kỳ gọi là mãn tang. Ừ, thế thì thưa đại chúng, á, cái việc mà sang cát này nó, nó trở thành vấn đề rất là nghiêm trọng đối với người dân chúng ta. Vì động đến mồ, đến mả, sợ lắm. À, sợ ảnh hưởng động mộ động bảng ta rất là sợ cái câu này mà ừ, thế cho nên đến khi mà sang cát là xem hết thầy nọ bà kia à, mời thầy địa lý mời thầy à, cúng mời thầy bói đến xem rồi đi ờ, xem lá trầu rồi đi xem bài tú lơ khơ đủ thứ à, đến cả cô đồng cô điếc ờ, thỉnh lên xem xem có xong mộ được không à, rồi bốc mộ thì lại phải tính cái chuyện phải bốc vào nửa đêm đại chúng mà phải tầm khoảng độ 2 giờ sáng 3 giờ sáng tối mù mịt trời mưa gió rét thường mộ thì lại hay bốc vào, vào cái mùa mùa đông vì thường các cụ nhà ta cũng hay chết về mùa đông nhiều đại chúng thấy không mùa đông giá rét thì các cụ không chịu nổi qua mùa đông đấy, là ra đi vào mùa đông rất nhiều đó, cho nên dỗ chạp thì thường hay vào cuối năm là thế nó cũng là cái lý do đó. thế mà đúng mùa đông giá rét này đi sang cát bốc mộ đêm đông giá rét à rất là khổ đó. thế thì có nhiều cái thứ nó sinh ra trong cái việc ờ, mà bốc mộ sang cát này lắm đó thế bây giờ thì theo quan điểm phật giáo của chúng ta thế nào thì đối với phật giáo chúng ta thì thi hài của người đã mất thực sự nó chỉ là tứ đại mà thôi tứ đại đó là đất là nước à, bây giờ còn là đất nước thôi còn gió lửa thì đã đã về với gió lửa rồi còn cái tứ đại còn lại chủ yếu là đất và nước thành phần của đất và nước và tứ đại thì bản chất của nó không có gì linh thiêng cả thưa đại chúng đại chúng thấy cục đất ở đây nó có gì linh thiêng đâu phải không ờ, mấy cái ờ, bát nước ấy, nó có gì là linh thiêng đâu nó không có linh thiêng tứ đại bản chất nó không có linh thiêng nó không có hồn gì trong đó cả không có linh thiêng gì nhá mà nó linh hay không á, là do cái phần tâm thức cái phần linh thức nghe đại chúng nhớ chưa đấy chúng ta thấy nhớ cái chữ linh không linh là phải tâm linh chứ làm gì có nói là đất mà nó linh được đâu à, nó do có tâm linh nó mới linh Đấy. chứ còn bản chất của đất và nước nó là đất và nước nó là vật chất chúng ta nhớ như vậy cục đất là như vậy hòn đá cũng là như vậy nghe không cho nên có câu <laughs> hòn đất mà biết nói năng đấy thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn hòn đất có biết nói đâu nghe không nó nói gì đâu bảo sao nó thế thôi thì chúng ta biết đối với đạo phật chúng ta biết rất rõ cái thân này là thân tứ đại đất nước gió lửa hợp thành thân khi mà chúng ta gọi là chết tứ đại nó trả về tứ đại gió lửa thì về gió lửa rồi và còn đất nước đây cái thân này còn lại là đất nước chôn xuống dưới đất nó lại hoại ra về với với đất với nước thôi bản chất của nó không có gì linh thiêng và nó có chuyện chuyện xảy ra thì do vấn đề tâm thức linh thức mà thôi nha đấy vậy tâm thức linh thức này chính là ai là tâm thức của cái người đã mất đấy à, hay tâm linh của người đã mất đấy cái người người chết đó đó và chính cái việc tâm linh này nếu họ còn chấp trước vào xương cốt vào xác thịt chấp trước vào màu mả thì nó sẽ sinh ra những chuyện rắc rối phức tạp đấy và phức tạp chính do tâm linh của người đã mất mình gọi gọi dễ hiểu là cái phần hồn của người đã mất nhé thầy dùng từ hồn là cái từ theo dân dã mình hiểu chứ đạo phật thì không nói đến cái từ hồn đâu nha Đó. thế thì mọi chuyện ngày giờ năm tháng đều không thành vấn đề và vị trí à, phương vị mồ mả cũng không thành vấn đề thì chúng ta biết mồ mả cũng là đất thôi quan tài cũng là đất thôi không? nếu là bằng gỗ tốt gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là là chất đất mà thôi không có gì đặc biệt để chúng thấy nhé mà nó sở dĩ có chuyện là vấn đề tâm linh nếu tâm linh cái phần hồn người đã mất đấy mà họ chấp trước vào mồ mả chấp trước vào xương cốt thi hài của họ thì có chuyện cho nên cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta phải giải quyết được cái phần tâm linh này à, giúp cho tâm linh này họ giác ngộ họ không chấp trước thì làm gì cũng được ngày nào cũng được giờ nào cũng được chôn đâu cũng được tại chúng phải không mồ to mồ nhỏ hướng nào đông tây nam bắc hướng nào cũng được hết đấy không quan trọng đó cho nên chúng ta thấy phật pháp nó rất là hay nắm được cái cốt yếu biết được cái, cái mấu chốt ở chỗ nào phải không? cái mấu chốt là vấn đề tâm linh chứ không phải vấn đề thân xác xác thịt xương cốt mồ mả đất cát không phải là vấn đề là tâm linh ngay kể cả cái núi hoa vàng đấy thế hay cái núi yên tử cái núi nó không tự thiêng đâu thưa đại chúng nó thiêng là vì vì có thần linh ở đó wow. có thổ địa có sơn thần có long thần ở đó núi thiêng là vì có thần mà thần đến ở là phải có cao nhân các cái bậc thánh tăng các vị thánh nhân họ ở thì chư thiên chư thần họ cũng thường hội tụ nó mới khiến cho cái núi nó thiêng chứ còn mà các vị thần họ rời đi hết thì núi chỉ là là đống đất đống đá thôi có gì thiêng đâu đưa đại chúng cái cây cũng thế cái cây nó không tự thiêng à, thế nhưng tại sao có những cái cây mà chúng ta chặt vào cái là chúng ta bị tai nạn ngay à, đụng vào cái là có vấn đề ngay chặt cái cây xong cả nhà lụt bại hết à vì cái cây đấy nó có ông thần ông ở đấy chúng ta xâm phạm vào cái cây ấy tức là xâm phạm vào cái nhà của ông ấy, cái thân của ông ấy ông lấy cái cây làm thân cho nên chúng ta bị đó thế cho nên tại sao đạo phật chúng ta dạy là khi mà cắt một cái cây nhất là cái cây lớn đều phải đến bạch xin trước với các cái vị thần cây ấy, hàng tuần. Trong một tuần ấy chúng ta không thấy sự kiện gì, không thấy mộng mơ gì, không thấy báo gì cả, chúng ta mới chặt, mới yên tâm mà chúng ta lên làm phước cho cái vị thần đấy, à, cúng dường hồi hướng phước báo cho vị thần cây ấy để họ có thêm phước họ di chuyển đi một cái cây khác. Đại chúng hiểu không nào? <laughs> Giống như chúng ta rời nhà nó phải có tiền để mua cái nhà mới. Đó, nhà Phật mình hiểu về tâm linh nó rõ như vậy cơ mà rất là rõ luôn cho nên giải quyết được đúng gốc rễ rồi trị bệnh là trị đúng gốc rồi là nó sẽ phải phải tốt và an lành đó thế cho nên chùa chúng ta cũng thế đã giúp rất nhiều gia đình họ làm những cái tục này bốc mộ rất an lành chẳng bận gì năm tháng ngày giờ đấy giờ có phật tử vừa rồi bạch bạch với thầy nữa, nhà con nữa là đào móng xây nhà đúng tháng 7 luôn phải không? người ta cứ kiêng tháng bảy là tháng cô hồn là tháng đủ thứ xui xẻo những việc gì đó quan trọng không nên làm vào tháng bảy nhưng phật tử chùa mình giác ngộ con làm luôn tháng bảy đấy không? Vâng. tháng bảy làm vật liệu cái thứ này nó cũng rẻ mọi cái máy móc cũng dỗi làm luôn không? đó mà ở đây thầy nói đại chúng ngày xưa thầy ở còn ở chùa lân yên tử Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng thế Thanh Từ đấy, cụ cho đồng thổ xây dựng Chùa Lân, tiền viện Trúc Lâm Tử đúng ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đại chúng ta, đúng ngày đó luôn, đó, năm 2001, đúng ngày mùng 7 tháng 7 và xây dựng có 3 tháng xong cái thiền viện. Đại chúng đấy, có sao đâu, nghe không? À, nó có vấn đề gì? Thế cho nên nếu chúng ta mê tín, chúng ta chấp trước là chúng ta tự làm khổ mình nhé. Như vậy thì bây giờ liên hệ với à, bạn này thì gia đình bạn ấy trước khi bốc mộ cho bà nhé nên làm một cái lễ cầu siêu độ cho vong linh của bà nếu có duyên ấy, thì à, thỉnh được chư tăng đến làm lễ những chư tăng mà chân tu có giới đức ấy, đến làm lễ khai thị cho vong linh nghe không thì rất là tốt thế hoặc nếu mà à, gia đình không về được thì có thể là à, về chùa không thỉnh chữ tăng về được thì về chùa trực tiếp về chùa làm lễ dự đàn lễ thỉnh vong linh về bà về chùa làm lễ nghe không cũng được kể cả bây giờ là làm lễ cầu siêu trực tuyến vẫn được cơ mà đấy chờ chúng ta vừa rồi đấy bảo làm lễ cầu siêu và độ hôm mùng 8 tháng 7 tháng trước đấy trực tuyến mà rất nhiều gia đình các vong linh họ được độ họ về báo gia đình biết họ hoan hỉ và rất nhiều gia đình được chuyển nghiệp đó cho nên kể cả là tham dự lễ cầu siêu trực tuyến vẫn được. Wow. thỉnh các vong linh, vong linh họ thì đi được rồi, còn mình không về được, mình ở nhà, mình tham gia trực tuyến, theo dõi lễ cầu siêu trực tuyến. Còn thỉnh vong linh về chùa, vong linh thì họ đi như là gió mây, ấy, wow, như là sóng điện từ ấy. họ đi rất là nhanh thôi. Trong nháy mắt họ về đến chùa ngay, nghe không? Họ về họ tham dự lễ. Mình ở nhà mình chỉ cần tác phước hồi hướng cho họ. Đó, đấy nhé thế thì thầy khuyên gia đình bạn nên trước khi mà muốn sang cát cho bà ở đây thầy đã nói là không bận tâm đến chuyện ngày giờ năm tháng tất nhiên cũng nên à, nếu xem cái vùng đất mà chôn à, thi hài của bà đấy nó mà bình thường ẩm ướt bình thường độ ẩm bình thường thì ba năm bốn năm là bốc mộ được rồi còn nếu có đất trên đồi cao khô thì có thể để lâu hơn nha mình hỏi kinh nghiệm những người đi trước người ta mấy năm người ta sang cát ở cái khu đất gần với nhà mình thì đất nhà mình nó cũng vậy cái cách đấy là cách tham khảo tốt nhất chứ cũng không phải mời nhà ngoại cảm nào hay mời thầy phong thủy nào đến để mà xem không cần thiết đâu nhé hỏi luôn nhà bác là mấy năm bốc mộ cho cụ người ta bảo nhà tôi ba năm tôi bốc là à, thịt cũng đã sạch hết rồi phải không thế là nhà mình ba năm hơn đã bốc được rồi đó đấy còn không phải bận đến ngày nào giờ nào không phải bốc ban đêm thầy nói các phật tử không cần phải bốc ban đêm cứ ban ngày mà làm cho đàng hoàng nghe không đấy tại sao trước đây thầy có nói cái lý do vì sao mà mà lại có cái chuyện bốc ban đêm người ta đưa ra lý do là bốc ban đêm để không có ánh sáng mặt trời thì vong linh người ta không sợ hãi vì bảo ma là phải đi đêm ban ngày là vong linh họ sợ không dám đến thì là hồn nó không nhập được vào cốt nằm đêm thì hồn nó mới nhập vào cốt nói như vậy đấy thưa đại chúng rất là liên thiên phải không? À, thế rồi là à, bốc ban ngày ấy là xương nó sẽ bị hỏng nó đen ánh sáng chiếu vào nó đen hoàn toàn không đúng đâu thưa đại chúng đại chúng thấy không những cái vỏ ốc vỏ ấy ở bờ biển ấy, nắng trăng trăng suốt ngày đại chúng thấy nó có trắng không à, vỏ ốc ấy, ở bờ biển đại chúng thấy nó trắng không mà nó phơi nắng suốt ngày nó trắng không vẫn trắng cái xương của người mình cũng chả khác gì cái vỏ con ốc ấy đâu à, phải không thế cho nên bốc mộ ban ngày không ảnh hưởng gì nhé cái lý do mà người ta đưa cái chuyện bốc vào ban đêm bản chất nó là thế này ở đây thầy nói luôn để chúng nắm được là vì chính các cụ ngày xưa muốn nghĩ giữ lại cái hình ảnh đẹp của người đã mất của người thân cho con cháu khi mà ông bà hay cha mẹ mất à, cái hình tướng lúc mất ấy nó vẫn còn nguyên vẹn vẫn còn đẹp đẽ và cái tâm hình ảnh nó động trong tâm trí của con của cháu nó nhìn thấy ông mình bà mình bố mình mẹ mình phải wow. vẫn là cái hình ảnh đẹp thế nhưng mà nếu mà bốc lên ấy, bây giờ mở nắp quan tài nó nhìn thấy một bộ xương trắng héo một cái sọ đầu lâu đấy ôi là hết hồn luôn mà đấy là ông mình bà mình à, và từ đó nó động cái hình ảnh cái bộ xương ấy trong đầu mình lần đầu tiên những người đi cải mộ đi bốc mộ nhìn thấy sợ lắm thưa thầy chúng không thể nghĩ bố mình ông mình bà mình mẹ mình lại là cái bộ xương như vậy và nó làm mất đi, nó chèn vào mất cái hình ảnh đẹp ở trong tâm của con, của cháu. Tại chúng thấy không? Thế cho nên ấy, thực ra mà nói cái lý do sâu xa các cụ ngày xưa là nghĩ như vậy thôi đêm tối thì nó nhập nhoạng không mà cũng chẳng ai nhìn thấy nó vì nó lẫn trong bóng tối cả không? có ánh đèn nó cũng nhập nhoạng nó không bị động cái hình ảnh ghê sợ vào trong tâm nghe không? và trong cái bóng tối nó rất dễ mờ đi các hình ảnh nó dễ mờ chóng phai mờ đại chúng thấy mình làm những trong bóng tối nó hay phai mờ đi và còn rõ như ban ngày nó nó in vào trong óc luôn trong tâm luôn đấy đấy là cái lý do chính mà người xưa người ta bảo bốc mộ vào ban đêm là cái muốn giữ hình ảnh đẹp cho con cháu không, bị chèn vào cái hình ảnh gây rợn cho con cháu về người đã khuất thôi đó là lý do chính thế thì chúng ta đã hiểu bản chất nó rồi thì chúng ta làm ban ngày con cháu thôi đứa nào mà <laughs> yếu bóng vía đứa nào mà sợ cho đứng ra xa đừng cho nó ra xem xương xem cốt còn đứa nào biết phật pháp biết tu rồi cho đến ngắm xương cốt đấy cốt xương bố xương mẹ xương ông xương bà đấy chết rồi là nắm xương này đấy à, con đến con ngắm đi mai mốt thì con cũng là cái bộ xương này đấy. đừng tham đắm thân xác nữa à, chúng ta có trong pháp tu của phật có pháp quán bộ xương đấy gọi là bạch cốt quán đấy à, quán bộ xương để thấy rằng mình cũng chỉ là cái bộ xương thôi mai mốt mình chết nó cũng thế thôi bớt chấp trước và thân xác không đắm mê thân xác nữa dễ giải thoát ai biết phật pháp cho nó đến nó ngắm đi sang cát mà đấy vào đây ngắm đây này đấy ông đây bà đây giờ còn mỗi bộ xương đây này không chứ còn đứa nào nó sợ thì thôi khỏi bắt cho đến ngắm nhé như vậy là chúng ta hiểu rồi thế thì thầy chia sẻ với bạn này và gia đình bạn kể cả bố bạn thế để thứ nhất không phải đi xem bói xem toán gì cả mời thầy cúng thầy địa lý phong thủy gì phải không nếu cái thời gian bây giờ là bốn năm rưỡi rồi thầy nghĩ là có thể bốc được rồi à, vì bình thường người ta cũng ba năm cơ bản ở à, đồng bằng bắc bộ ba năm là ta bốc được rồi thì bốn năm rưỡi rồi là bốc được rồi nhé và chọn cái ngày nào nó phù hợp con cháu về đông đủ ngày nghỉ ngơi thứ bảy chủ nhật đấy nghe không? không kiêng vào cái ngày ba ngày bảy gì cả à, làm ờ, thắp hương lễ phật rồi trước đó thì làm lễ cầu siêu cho vong linh để cho vong linh được về chùa nghe chư tăng khai thị xong rồi ờ, tác phước cúng dường cho vong linh xong là bốc là yên tâm không có vấn đề gì xảy ra cái đó là sự thật chúng ta đủ lòng tin như vậy và yên tâm mà làm nhé